Ờ. Tha ký Hiện tại thì ờ, mấy anh em mình cũng đã đến ờ, được khu vực mà chuẩn bị lên trên bản rồi Hiện tại là lên con đường lên trên bản trên này thì lấy cái xe nó gầm rất là thấp Thế là mình không thể lên trên đấy được Với lại là xe này không phải là xe Foranger ở bán tải đi rất là dễ Mọi người sẽ thuê xe máy lên trên kia chở đồ đấy tất cả các bạn Xin chào tất cả các bạn Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại kênh Sa Trường Giang TV Hiện tại thì à, Giang với à, em mình cũng là cháu mình thì hôm nay là dòng họ xa thì uh, <laughs> sẽ tổ chức uh, đi từ thiện ở trên uh, năm có một ngưỡng trải nhỉ Đúng dạ vâng. rồi. ở đây thì uh, hiện tại là xe là đang uh, chuẩn bị rồi đi ô tô là có 5 người một người đây là cameraman cầm máy <laughs> tí nữa thì còn hai xe đồ nữa đúng không Được dạ rồi. Vâng. bánh kẹo đúng không vâng bây giờ là anh em mình sẽ di chuyển từ đây uh, lên nằm có nhá thì xin mời tất cả các bạn là cùng theo dõi video Đấy, uh, bây giờ là cameraman vào đi bắt được Grab Thuê con này là anh em thuê là hết ra à, 3 triệu nha mọi người nha Đắt lắm trust Yeah, no, I don't wanna em mình cũng đã đến ờ, được khu vực mà ờ, chuẩn bị ờ, lên trên bản rồi Còn đây là đồ quần áo của cháu nhỏ đây này Mười ba tí chị ơi Ấy, à, đây đồng bào hâm không? Xin chào, xin chào Xin chào Đây các bác đồng bào hâm mông đi chợ về đây này Để trước cửa nhà người ta có sao không? Không sao đâu Cái này nhà người quên đúng không? Vâng, vâng, bảo thôi Sát gạo đây rồi, con đường sát gạo đây rồi à, Ok Rồi đây Bảo rồi, bảo người chứ Bảo người rồi, sao cũng lấy này Cái túi để đấy đi Sao họ lại ấy ta Bỏ ra tí Đâu, thì ở ờ, đâu đấy mẹ lấy ra xem còn đâu Thì hứa là trẻ con đấy gì đấy? Quả Hôm nay là một đống chị em phụ nữ mọi người nhá Không có con trai anh ơi, Đúng là hai chú cháu con trai đây Cuối qua để đâu Đây là các anh ấy, chở hàng đấy đúng không? Vâng Ok, đấy các anh lấy em hai bao rồi với Anh ở trên đấy có xe để mà đưa một người lên trên đấy đi xe máy lên không nhỉ? Từ đây lên sao anh? Đợi mấy người lên rồi Ngồi đây lên Ôm bố lấy đồ đấy Lấy đồ đây anh ạ Lấy đồ đấy Đặt đặt xuống đúng không anh? Đâu đâu, thế em lên trên không bây giờ từ các lấy cái tủ lấy cái À, ok Thế thì uh, bây giờ là mọi người ấy chở đồ sau nhá Anh đi sau nhá, mình lên trước để uh, xem uh, à, rồi ngồi với cháu gái nhá Vâng Ảo lên xem đường nó có sóc không Sao mình đi Ây da, xe win này rất khỏe luôn các bạn nhá đấy lên đồng bào trên này là phải đi xe này mới đi được Ê, rất thế mong à đây chỗ này à, toàn ruộng đá là mọi người này đấy toàn ruộng đá luôn bà con này cho em ở cái bản mình ở trên đây là bản gì nhỉ anh nhỉ? Bản phó Mông. Bản phó Mông à? Ờ, bản phó Mông. À, phó Mông. Hay quá, tên hay. Bản phó Mông rồi. Chứ sao anh? Đây rồi. À, ui, châu đồng bào này nhiều chưa mọi người Đây như là trường học hay sao nhỉ? À? Đúng không? À, nhà dân à? Ui, kia là trường học à? cháu nhá đây, bà con bán hàng à, có anh bán hàng ui ở đây các cháu nhỏ đây rồi hiện tại thì à, mình cũng đã đến nơi rồi xin chào mọi người nhá chào dạ bà vâng, con nhá ờ, chào anh chị nhá à, chào anh chị nhá uh, cháu là dễ thương nhở này các bạn đây đây à, con này bao tuổi rồi ba tuổi ba tuổi rồi ôi có bánh kẹo ngon thế nhở ừ, ai mua cho mẹ mẹ mua cho à miến xay nhờ miến xay này miến xay hết đây miến tu đây có cán bộ đây không anh nhỉ có chứ đúng không có cán bộ trưởng thôn không à, chào anh nhá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 nó ở ờ, nó à, con nó đi họ phụ huynh rồi đây là bà con à, đến rất là đông đủ thì mình cũng dạ. phải à, sắp xếp theo trật tự để có anh trưởng thôn là sẽ gọi tên từng danh sách một người lên nhận nhận thì một người đứng ở đây nhỉ dạ, dạ, à, mọi người nhận được thì đứng sang bên này nhá cái này lúc này còn chụp ảnh uh, kỷ xong là ai chưa nhận được đấy đứa này cũng đi họ phụ huynh rồi đây là mẹ mẹ nhà đây. không phải một người lấy nhiều <laughs> dạ là này chỉ có được nói có cái bà xài từ từ từ từ ta cờ sai nó chạy cô nhất rồi dạ này rồi toàn chị em phụ nữ xinh đẹp ấy thôi mình thì dạ của quay rồi dạ của nhà tao lô thì già lô cá lô cá lô cá Thôi ờ, anh bảo mọi người nhận dạ, quà xong là đứng đây để tí nữa chụp ảnh Đấy, xong là ai chưa nhận được Mua lôi ra coi để cứ xin nhậu tớ coi plot chụp ảnh nữa. Phía bên trong này không biết là có quần áo đây đúng không? Đây Ủa, quần áo rất là nhiều luôn mọi người nha một này hai ba này bốn này năm sáu bảy bao À. à ký. Bà con thật tự nghe nhá, nghe đến tên ai thì vào mình đừng ấy. Chúc khỏe ra đây chị. À chúc sức khỏe gia đình chị nhá vâng. mua dù mua dù nhá <laughs> mua dù mua dù vâng, mà mua dù nhá đây à mua dù là mạnh khỏe các bạn nhá cháu nhỏ từ hôm nay rất đi hưởng à, lên nhận quà này sữa này dạ. nhá Bác này. Bác con này. Con này. Chúc sức khỏe gia đình cô nha. Một dù một dù. Thành là cũng bên Quảng Ninh là thay mặt bên các nhà hảo tâm mọi người lên đây luôn. Chúc sức khỏe gia đình là nha. Đánh à. nhiều đồ nhờ có vui không con ôi vui không con à, rộng lớn con nha, vui không hôm nay em được nhận chú khỏe gia đình bà nhá em được nhận quà vui không em học lớp mấy rồi lớp 8 à nhận học à, ờ, em à, được học sinh gì ờ, được học sinh giỏi không à, không biết không nhân hồ à nhận tâm mạnh hôm nay là xã đây là xã thì mơ này cháu này đấy xinh gái chưa chưa có người yêu nhá chưa đang đấy. đang tiền đang kén đang kén anh nhỉ là cháu mình là kết nối với anh em ở quảng ninh các cô bác từ thiện đấy chứ cả anh gia đình anh nhé cầm máy livestream này mọi người thấy không hai máy hai tay hai súng luôn này cháu mình này yeah. người vào đăng ký ủng hộ chia sẻ cho anh em nhá sức khỏe là đình anh chị nhá vâng. sắp uh, xong rồi mọi người ạ chắc khoảng mấy gói ờ, này nữa thôi ờ, sắp xong cái này sức khỏe gia đình và mua du mua du do là phía bên ngoài thì là rất là đông 80 hộ mà tất cả trẻ em nó cũng phải gần à, vài trăm người kia đấy, ngoài là chỗ anh Thành là cũng bắt đầu là phát chia cho mọi người đấy mọi người tự chọn cái nào hợp với mọi người mọi người dùng đây. Ừ, đấy. đấy chính xác rồi bà con cố gắng giữ trật tự nhá à uh, áo đẹp đấy đẹp đấy cô ạ quá đẹp luôn mới nhá yeah, mới Mang về mặc đi min tù min say cháu nhỏ thích quần áo anh này ngồi cái phát xong rồi anh rồi, dạ phát xong rồi em phát xong rồi phát xong rồi mày đấy quần áo cô già cho xong hết rồi anh ở quảng ninh à, anh uh, đoàn quần áo mới mà năm túi 80 hộ dân thì uh, mỗi nhà cũng phải tầm 3 4 người rồi. Đông lắm. Đông. Mọi người lấy được xong thì mọi người sẽ về. Thế đâm ra về dân để uh, ờ, trưa là nắng nữa. Nắng thì cũng thương bà con uh, đây nữa. một người lấy vào lấy quần áo xong và tí nữa ra chụp ảnh thôi nhá. Làm kỷ niệm với các các cô các bác uh, nhà hảo tâm nhá. Đấy. Ờ, trong này nó sẽ dâm mất mọi người ngoài này nó nắng đâm ra là, là nóng rồi bà con nhiều cái nào người ta mặc đâu đúng rồi. cho người ta tự lấy người ta hôm nay là vào hôm nay là thứ mấy nhỉ bác nhỉ <laughs> à, hôm nay chủ nhật thì các cháu nhỏ được nghỉ được nghỉ bà con này cũng ờ, tranh thủ đi làm nương về đây ấy <laughs> ngon không? Phan à? Đi vào xem lấy quần áo, à, bố mẹ lấy cho rồi. Em Ừ. bà ngồi đây không nóng à? Con nóng không? À bà được rồi à? Ô, ấm nhá ngồi đông đã ấm rồi ngồi à. đông đã ấm rồi vâng. vâng, chào, chào Chào cảm ơn đấy Chào là cảm ơn nhé mọi người nhé Vâng, ok bà bà cũng khá là lớn tuổi rồi bà, không biết tiếng kinh nên mà chọn cái áo ấm rồi mùa đông này là không sợ nữa rồi không sợ rét nữa nhỉ bà nhỉ quà đây bà có chưa có quà túi chưa bánh nhở à đấy phải cất đấy đấy bà đã chọn cho mình cái áo đấy bà chỉ cần một cái áo thôi người già là vậy mà các bạn chỉ cho người trẻ thì uh, khác mọi người vẫn còn đang chọn này cảnh này hơi hỗn độn một Mày chút từ từ lấy thôi do là bà con là chuẩn bị ra về ấy Nên ra nếu mà mình sắp xếp đọc người từng người vào lấy một ấy Chọn người rất là lâu nên cho bà con à, tự vào chọn đi để với cái nào vừa của bà con vừa thì bà con cứ lấy cái đấy còn bà, nếu vừa thì bà, bà lấy để, để ngày sau ấy người vào lên là mỗi nhà lấy mỗi là không hai ba bộ cứ lấy chỉ lấy hết được 10 bộ vì đấy người đến sau muộn thì người ta không nhận được hết mất rồi đâu ờ. thiệt thòi tránh nhau nào tỉ nành nhau được nên là mong là quý cô ba anh chị cũng như tất cả mọi người mà xem được thể hết sức thông cảm cho Giang nhé ấy là cô mặc thử quần áo luôn nào nào nào vừa vừa ấy xinh gái nhá. Dạ. xinh dạ. Dạ. xinh gái luôn cú chiều nhờ cảm ơn nhỉ à nó tinh kinh đấy nhỉ Áo này bé bé quá Khoảng. Ở đây có cô giáo không nhỉ? Không có cô giáo nhỉ? Cô giáo đang nghỉ học. tôi xin tự giới thiệu tôi tên là Vũ Văn Lân ở dưới Quảng Linh lên ừ. cho nên à, chúc xem à, tất cả mọi người có một cái Tết nó à, ấm lo, hạnh phúc và sức khỏe cũng xin cảm ơn ừ, ai nhỉ? em chưa Giang ừ. xin cảm ơn uh, kênh của Giang uh, đã góp phần uh, xây dựng lên uh, cái sự thành công uh, tốt đẹp. Thôi thì uh, cảm ơn uh, rất là nhiều nhá vâng. thì như anh đã giới thiệu là anh Quảng Ninh lên thì ờ, anh đã kêu gọi tất cả các nhà hảo tâm là anh em bạn bè của anh dạ. để ủng hộ bà con là 80 suất quà dạ. là bánh kẹo với hai là quần áo dạ. hiện tại thì bà con cũng về hết rồi buổi trưa thì mấy anh em cũng phải uh, uh, di chuyển ra ngoài để ăn cơm nữa cơ thì uh, qua đây Giang cũng uh, thay mặt bà con cũng như là thay mặt tất cả mọi người trong đoàn của Giang cũng là các cháu của mình uh, em của mình là xin gửi một lời chân thành cảm ơn cho sắc tới các nhà hảo tâm xin chúc cho tất cả các nhà nhà hảo tâm cũng như là mọi người xem video ngày hôm nay có một sức khỏe dồi dào hạnh phúc và tràn đầy năng lượng à, xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại tất cả mọi người nhé ở những video sau nếu mà có gì thì Giang sẽ à, chia sẻ với mọi người <laughs> chào bà con nhá chào các bác nhá xin chào cô mạnh khỏe nhá mọi nhá ờ, ờ. ờ. hả ok ok em nhá rồi Đấy, hiện tại thì bây giờ là mấy anh em sẽ chuẩn bị ờ, về nghế lô nha mọi người nhá Chỉ ờ, cho chị em phụ nữ là dọn mâm